Vâng, xin chào toàn thể ờ, quý vị, chị và các bạn Hôm nay ờ, Minh Toàn sẽ cùng ờ, quý vị và các bạn chúng ta đi khám phá cái phố đèn mờ hay còn gọi phố đèn đỏ của quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Phố đèn đỏ này hiện giờ Minh Toàn đang ở trên trục đường 70 trên trục đường 70 này thì có rất là nhiều khu ờ, uh, vực đền uh, ờ, mồi cũng được bạn có rất là nhiều những cái quán mà cắt tóc gội đầu hay cà phê mà đèn mờ mờ ảo ảo là hầu như là những cái quán ờ, đèn mờ đèn đỏ à, mà không, không biết là phía bên trong có những cái gì mà người ta lại thắp đèn mờ trên trục đường 70 này là nó nối giữa đường ờ, giải uh, phóng và đường uh, trần phú và đông cái camera trên đầu anh nó có sáng không? Ờ, xin chia sẻ với sang là nếu mà đi trên đường mà quay cái đèn lờ này là dễ bị ăn đòn lắm tắt cái mặt camera đi chúng ta bắt đầu uh, chuẩn bị bước chân vào cái khu vực uh, ờ, đèn lờ của quận uh, Hà Đông đây vàng hoàng vâng, sa vâng. số hai cầu đua trong đấy rất là nhiều em đường này có khoảng trên dưới 30 quán buộc bạn đang đi ờ, hướng từ phía dưới ờ, cầu phó chúng ta hướng về ờ, đường đường Phú Hà Đông đây đây cũng một quán nữa trong quán rất là nhiều uh, chèn phụ nữ các bạn không biết là người trong có vấn đề gì không nhỉ bây giờ là khoảng 21 giờ rưỡi 21 giờ 30 ở Hà Nội bây giờ là nhiệt độ khu ngoài trời là khoảng 37 38 độ C nhưng mà chúng ta đi đường mùa hè này rất là mát và mát cả mắt này tuyến đường 70 này là một trong những tuyến đường mà vui rất nhiều Hà Đông luôn anh đưa bạn cầm quất tắc hơi thì bạn nói là 170 này là nối dài của cái đường 70 là cái nối dài của đường um, của, của đường Phùng Hưng của Việt bạn ở trước mặt à, quý vị bạn là cái bệnh viện ca mới về ờ, mở ở đây cơ sở Tân Triều nơi này thì à, các bạn à, cũng có thể thấy những cái quán massage biết mặt ta có lành hay không thì các cái ờ, xe buýt ờ, được gọi là các khung phần của thành phố ấy chứ các bạn nên mà khi mà thấy những con xe buýt ờ, màu vàng vàng như thế này là rất là chúng ta hãy nên tránh xa vòng ăn quá 干啥？ dưới này cũng là cái đường mà chúng ta đang à, đi qua trước cửa của công dân 193 bọc 193 và học viên quân y trước à, trước chúng ta bây giờ chúng ta sẽ đi qua công bên à, bọc 193 và học viên quân y nên chính vì thế mà ở đoạn đường này các bạn thấy rất là nhiều bán hiệu thuốc ra rất là nhiều quá cái việc bạn trái là đi đến cầu đen chúng ta đi thẳng là đi đến đầu cầu trắng và xin mời quý vị bạn ờ, chúng ta hãy đi thẳng thẳng ra cái tuyến đường bây giờ chúng ta đang đi xuyên bên ngoài đường trong đất của Pháp và Hà ở bên ờ, tay trái của chúng ta là vườn hoa Hà Đông vườn hoa Hà Đông này buổi tối thì ờ, rất là nhiều người ra đây nước giống như là một những nơi như hồ quán nhưng hồ quán thì đông hơn ta đang đi ờ, đến đây là đầu từ ờ, trắng rồi chúng ta rẽ phải chúng ta đi ra đường Hồ Chí rẽ phải đây là chúng ta đi ờ, theo hướng là từ từ hướng Hà Tây đi ra đường Vạn Hà Tây Sở các bạn bạn đang đi qua một cái vụ tai nạn này nhưng mà bây giờ cũng chưa giải quyết xong đấy là một xe tải ờ, xe ben và một xe ờ, con xe bốn bánh bốn chân người em đang ờ, còn đứng đặt canh ở đây của Việt Nam Thank you. taxi Hà Đông em ra Hồ Văn Quán không đâu Hồ Văn Quán quán này đấy trục đường Trần Phú hiện tại này dọc theo cái hướng chúng ta đang đi chứ ở hướng từ Hà, ờ, đi đến Hà Đông mà Hắc Tăng đã cơ sở rất là nhiều trường đại học những việc bạn đã biết là ở bên ờ, cái tay trái của chúng ta đây cũng là các bạn đã có vị trí đường thông rất là nhiều trường đại học của các bạn trên trục trường đại học trên ờ, trục đường này và đây là học viên của cán bộ cán bộ quản lý xây dựng tiếp theo là đây là học đại học xây dựng khi mà chúng ta đi hết đại học xây dựng thì chúng ta sẽ đi uh, đến là học viện an ninh nhân dân đây là xây ờ, xanh đỏ là thuốc tổng của